Báo giá các phiên bản iPhone 7, 7 Plus tại MSM 170 lạch chay tháng 7 năm 2021. iPhone 7 quốc tế Mỹ 32GB đen bóng lai 99%, giá 3 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 quốc tế Mỹ 32 GB Denson Live New 99%, giá 3 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 quốc tế Mỹ 32 GB Hồng line New 99%, giá 3 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 quốc tế Mỹ 32 GB Bạc line New 99%, giá 3 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 quốc tế Mỹ 32GB vàng lai yêu 99%, giá 3 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 quốc tế Mỹ 128GB đen bóng lai yêu 99%, giá 3 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 quốc tế Mỹ 128GB đen sần lai yêu 99%, giá 3 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 quốc tế Mỹ 128GB hồng lai yêu 99%, giá 3 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 quốc tế Mỹ 128 GB Live 99%, giá 3 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 quốc tế Mỹ 128 GB vàng Live 99%, giá 3 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32 GB đen bóng Live 95%, giá 4 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32GB Denson Live 95%, giá 5 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32 GB hồng lai lưu 95%, giá 5 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32 GB bạc lai lưu 95%, giá 5 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32 GB vàng lai lưu 95%, giá 5 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32GB đen bóng lai nhiêu 99%, giá 5 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32GB đen sần lai nhiêu 99%, giá 5 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32GB hồng lai lưu 99%, giá 5 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32GB bạc lai lưu 99%, giá 5 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 32GB vàng lai lưu 99%, giá 5 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB đen bóng lai lưu 95%, giá 5 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128 GB Edition Live deal 95%, giá 6 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128 GB hồng Live deal 95%, giá 6 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128 GB bạc Live deal 95%, giá 6 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB vàng lai like 95%, giá 6 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB đỏ lai like 95%, giá 6 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB đen bóng lai like 99%, giá 6 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB Denson Live 99%, giá 6 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB Hồng Live 99%, giá 6 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB bạc lai liêu 99%, giá 6 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB vàng lai liêu 99%, giá 6 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus quốc tế Mỹ 128GB đỏ lai liêu 99%, giá 6 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi. Có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 Lạch Chay Hải Phòng.